cũng vì lý do đó, chúng rất dễ mắc bệnh và càng khó để chẩn đoán kịp thời. Song chỉ cần chú ý quan sát các biểu hiện trong sinh hoạt hàng ngày, bạn có thể phần nào đánh giá được sức khỏe nội tạng của mình và đó cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay. 1. Khi thấy ba dấu hiệu này trên tay, cẩn thận, sức khỏe lá gan đang đi xuống. 2. Càng thích kỳ cọ ba điểm này, càng chứng tỏ thận đang cực khỏe mạnh. 3. Chỉ 2.000 Việt Nam đồng mỗi ngày giúp lọc sạch độc tố trong gan thận. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chủ đề đầu tiên. 1. Khi thấy ba dấu hiệu này trên tay, cẩn thận, sức khỏe lá gan đang đi xuống. Gan nắm giữ vai trò đào thải các độc tố tồn động trong cơ thể của chúng ta. Khi chức năng gan không hoạt động hết công sức của nó, có thể bạn sẽ tích tụ nhiều độc tố từ ngày này qua ngày khác, dẫn đến sự suy yếu cục bộ. Để giúp bạn nhận biết tình trạng gan có đang hoạt động tốt hay không, bạn cần quan sát xem bàn tay của mình có những dấu hiệu dưới đây hay không. Dấu hiệu thứ nhất, lòng bàn tay chuyển màu vàng hoặc tối đen. Với những người có gan hoạt động tốt, lòng bàn tay sẽ có màu hồng hào tươi tắn, nhất là ở ngón tay cái và ngón tay út. Đặc biệt, khi ấn nhẹ vào tay rồi thả ra, nó sẽ nhanh chóng trở lại màu hồng hào như ban đầu. Còn với những người có chức năng gan yếu thì lòng bàn tay thường có màu tối đen, đôi khi còn chuyển màu vàng. Khi ấn nhẹ vào tay sẽ đổi màu trắng bẹt, tím tái và phải mất một ít lâu sau mới trở lại bình thường. Đây còn được gọi là bàn tay bệnh gan, một triệu chứng điển hình ở người bị suy gan, viêm gan hoặc giai đoạn tiền ung thư gan. Dấu hiệu thứ hai, mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Gan không chỉ thải độc, giúp cơ thể được sạch sẽ, da dẻ và móng tay khỏe mạnh, hồng hào mà còn đảm bảo quá trình lưu thông máu được trơn tru và hoàn hảo nhất. Vì thế, khi gan yếu và bắt đầu thải độc kém đi, việc lưu thông máu đến các tĩnh mạch cũng bị cản trở. Hậu quả là gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay bàn tay trở nên gầy gò và yếu hơn hẳn so với khi khỏe mạnh. Dấu hiệu thứ ba, xuất hiện nốt nhện ở mu bàn tay. Dấu hiệu cuối cùng và quan trọng nhất cảnh báo hút về gan chính là nốt nhện. Nốt nhện là những nốt tròn cùng những đường vân và mạch máu nhỏ mọc ra xung quanh, trông giống như mạng nhện. Đây là hiện tượng thường thấy ở người viêm gan mãn tính hoặc mới bị sơ gan. Nguyên do là mới bị sơ gan Lượng estrogen tích tụ trong cơ thể sẽ làm gây giãn nở mao mạch và làm xuất hiện các nốt nhện ở mu bàn tay, ngực, mặt, bụng. Nốt nhện xuất hiện càng nhiều, chứng tỏ là gan của bạn đang ngày càng suy yếu, cần được thăm khám và chữa trị ngay. Tránh để bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Gan là một chuyện, vậy còn thận thì sao? Đây cũng là cơ quan bài tiết và thải độc quan trọng không kém trong cơ thể và bạn có thể dễ dàng quan sát tình trạng hoạt động thông qua mắt thường. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với thông tin số 2. Quan sát thói quen tắm để chuẩn đoán thận yếu hay khỏe. Càng thích kỳ cọ 3 điểm này, càng chứng tỏ thận đang cực khỏe mạnh. Theo quan điểm của y học phương Đông, thận là gốc của các cơ quan nội tạng, nối giữa các tĩnh mạch đối với nam giới. Chất lượng của thận không chỉ liên quan đến sức khỏe thể chất mà nó còn ảnh hưởng đến khả năng sinh lý. Do đó, tất cả mọi người đều muốn nuôi dưỡng và tăng cường sinh lực cho thận. Trên thực tế, một người đàn ông khi tắm càng thích kỳ cọ ba chỗ này, thận của anh ta sẽ ngày càng khỏe mạnh. Bộ phận thứ nhất, lòng bàn chân. Theo y học cổ truyền phương Đông, lòng bàn chân chứa hai huyệt đạo cực tốt cho sức khỏe gan thận là huyệt dũng tuyền và huyệt thái âm. Cả hai huyệt đều nằm gần chỗ trũng của lòng bàn chân. Riêng huyệt thái âm là điểm gốc trên kinh mạch của thận. Vì vậy, nhẹ nhàng massage điểm này lúc tắm sẽ đem lại kết quả cực tốt cho thận, giúp tập thể dục cho hai quả thận và khiến chúng ngày một hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Bộ phận thứ hai, vùng dưới cánh tay. Cũng theo nghiên cứu của y học phương Đông, huyệt cực tiền nằm ở giữa vùng dưới cánh tay, nơi có thể sờ thấy động mạch nách. Đây là nơi có sự lưu thông máu huyết rất nhanh và mạnh, ảnh hưởng đến các cơ quan như là gan, thận, lá lách. Khi đi tắm, nếu nam giới xoa bóp huyệt này sẽ có tác dụng thư giãn, tập trung tinh thần, nâng cao sức khỏe của thận. Đồng thời có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh như mạch vành tim, đau thắt ngực và di chứng mạch máu não. Cơ quan thứ ba, vùng thắt lưng không còn nghi ngờ gì, đây là vùng liên quan mật thiết và nằm rất gần hai quả thận của chúng ta. Một thắt lưng khỏe mạnh, dẻo dai sẽ phản ánh sức khỏe thận vô cùng ổn định. Vì vậy, khi tắm, bạn nên tăng cường xoa bóp nhẹ nhàng cho vùng thắt eo được thư giãn và làm nóng, thúc đẩy các tĩnh mạch hoạt động giúp cho thận được khỏe và chạy bền hơn. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn đến với thông tin cuối cùng của bản tin ngày hôm nay chỉ 2.000 Việt Nam đồng mỗi ngày giúp lọc sạch độc tố trong gan thận. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng nghe qua câu phòng bệnh hơn chữa bệnh. Quan điểm này vẫn luôn đúng đắn. Khi chỉ cần tận dụng những loại thảo dược hoặc thực phẩm xung quanh là chúng ta đã có ngay những phương thuốc vừa tinh tế vừa hiệu quả. Trong phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lợi ích và cách sử dụng lá ngũ, một loại thảo dược bình dân nhưng có tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Thứ nhất, lá ngũ cực tốt cho gan thận, hỗ trợ tan sỏi thận, hiệu quả. Rau ngũ hay còn gọi là rau ôm là loại thảo dược rất được đông y ưa chuộng nhờ tính mát, thanh nhiệt, giải độc, tiêu thủng, trừ viêm. Riêng với gan và thận, hai cơ quan thường xuyên phải tiếp xúc với độc tố trong cơ thể. Rau ngổ lại càng có tác dụng tuyệt vời như 1. Sát trùng đường ruột và đường tiểu Nhờ hoạt chất flavonoid dồi dào mà rau ngũ giúp tiêu diệt hoàn loạt vi khuẩn quen thuộc trong nội tạng, đặc biệt là ở đường ruột và đường tiểu, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị bệnh về thận hiệu quả. 2. Tác dụng làm tăng sỏi thận và sỏi mật rõ rệt. Rau ngũ có tác dụng lợi tiểu, giảm co thắt cơ trơn, giảm mạch máu, tăng lọc ở cầu thận, do đó làm tăng lượng nước tiểu, tạo điều kiện cho sỏi thận bị tống ra ngoài. 3. Rau ngũ giúp thải độc và tăng cường đề kháng. Với loạt chất quý giá như vitamin B, C, khoáng chất, protein, rau ngũ giúp lợi tiểu và đào thải chất độc ra bên ngoài, không chỉ giảm được áp lực làm việc cho gan, thận mà còn giúp cho làn da mịn màng, bớt mụn và tươi sáng hơn. Với chúng ta nên sử dụng rau ngũ sao cho hiệu quả Rau ngổ vừa rẻ vừa lành tính, lại rất dễ sử dụng. Tùy vào điều kiện và thời gian sẵn có, bạn có thể sử dụng rau ngổ để trị bí tiểu, thải độc, bổ thận bằng cả hai cách dùng tươi và dùng khô. 1. Dùng rau ngổ tươi Nếu có điều kiện và thời gian, quý vị nên sử dụng rau tươi để hấp thụ dược tính một cách trọn vẹn nhất. Rau mua về làm sạch, xay với nước lọc, rồi ép nước cốt Hạt uống như sinh tố rau ngũ hàng ngày đều được. 2. Sử dụng rau ngũ khô. Bạn đem 1 đến 2 kg rau ngũ. Mỗi lần dùng lấy một nắm nhỏ, pha với 0,5 đến 1 lít nước. Chúng ta nên sắc nước bằng lửa nhỏ cho đến khi còn lại, còn khoảng một chén nước thuốc là dùng được. Chỉ cần chăm chỉ uống nước rau ngũ mỗi ngày có thể giảm triệu chứng do sỏi gây ra và nhanh chóng đưa sỏi ra ngoài cơ thể.